Yes, guys, na nang tayo guys. Let's do the view. Hey, Michael! Yan guys, kainin. Ah, crap! Crap naman yan. Good, Michael! 463 ribu Masih pak

oh. Nuôi tươi Nhưng mà nó nuôi tươi là mỏi quá Nó tươi tươi Tươi tươi nó tươi tươi Ờ, biết nó ờ. Rồi

对对对呀。 dia baru bisa selamat ketemu oh no banget itu pasti bukan jadi bisa sabar oh arai Udah ikut talaga yung katapang

Ha ha ha.